Hello Lấy cái ghế hả? Ăn. Chiếu kìa đâu đâu nghi nghi đứng nghi nghi đi cái mấy gã đi theo nghi á coi <laughs> đâu không đi mấy gà con đi theo mẹ á thả cái chân nó chơi ủa chân cuốn chiếu chưa ăn ủa mà cuốn chiếu chết nhắc rồi so cute ăn cục đá nó chơi á nó chơi hả cho cái lá ăn không lại lấy dùm thức ăn cái gì có chưa sống ăn rồi được rồi được rồi cho có ăn không kìa nó ăn kìa ngon rất là ngon luôn là đít nó <laughs> chứ mới làm cái gì nó vậy Biết sợ rít gà hả? Dạ. Hồi nãy ẻ vô trong tay <laughs> Nó chạy, nó chạy Rồi ờ, xe tay ga, xe tay ga dạ, xe tay ga Sợ hả? Đây, đây, đây Ha ha ha. con vàng con gì hả con tên gì dài dữ hả tên gì tên bông gòn vàng với bông gòn trắng hả nãy ba nói bông gòn gì nghi bông gòn phải không hay giờ đặt tên con tên là bông gòn tên là đá bào đi ha đã vào không dám đụng nó không mẹ dám đụng con kiến à Ý. Dễ thương không? nó chơi thôi chứ trong chùa ăn nhiều lắm mày cho nó chơi ghê không ghê thôi chạy ghê không mùi biêu ga mùi chích hả vô trắng là sao bông gòn bông gòn với đá bào ok gắn hả gì Ý, chạy hơn ba kìa <laughs> ôi lily ba sợ gà con <laughs> coi nghi đâu giống qua <laughs> nhìn mặt à trên đầu anh hai dính bông sơ ghi Các anh hay quay gì? Quay con gà Quay gà con Rồi đi ra ngoài lại đi Con gà Đâu đi đầu hay dính cái sợi ghi gì đâu Thấy gì đâu gì <laughs> à, nhi ăn hả con gà nghe bye bye bye bye